em ơi thì sau khi mà đã tôi đã quay xong cái sự kiện đó rồi anh em có thể thấy là tôi đã quay ra được cái uh, cái gói uh, gọi là đây là tiểu quỷ rồi anh em à giờ tôi sẽ mở nó nha đấy ok các bạn ơi quay wow Bộ này có màu đỏ đây mọi người ơi Bộ này có màu đỏ nhìn nó cũng rất là chết chơi luôn Thật ra đây mình cơ thể mà mình thấy đánh giá thật lòng á Thì cái bộ này nó không phải là một cái bộ gì đó nó quá xuất sắc Nó quá màu mè Nhưng nếu mà đánh giá khách quan thì đây là một cái bộ mà mình thấy nó khá là hip hop Và nó rất là hợp với những bạn nào mà kiểu trẻ thích cái style kiểu dạng giống như là trẻ trung rồi các thứ ấy đấy ok và ngày hôm nay á mình sẽ chơi với lại simi và camu nha mọi người ơi wow nói chung là cái skin này tôi cũng khá là thích bởi vì nó có màu đỏ <laughs> ok vô vô vô vô hôm nay cai sẽ solo dạ, với simo nhá nhá không chắc chắc rồi cai ơi bây giờ có hai người rồi cai đây là 4 v 2 luôn cai cái tên không hả gì 4 v 2 bốn cái súng à, hiểu không hiểu nhà, cây nhà cây nhà Sao okay. nãy tôi lật, lật được cái skin bông keo mới mà tôi chưa gọi là gì ta đặt ra mọi người ơi tiếc ghê luôn các bạn á à Kyron hả gì trai cái làm gì vậy ừ gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái trời ơi, em mặc bộ đồ này em chơi chắc chắn thắng luôn tại vì bộ đồ bộ đồ này có màu đỏ của em Ê, mà em ơi nhưng mà bộ này cũng cũng cũng cũng bọn chị cũng mới mua nha không phải bộ à, trời ơi ngầu quá sim ơi hết sót nghiêm ơi ui rồi sim ờ. hết sót em lua là hồi nãy cai vừa gáy không là em em tức quá à, em dạ, phải dạ, chạy dạ, cái gì tắm ơi ông cai do nãy gáy to quá em chịu không nổi Camui ạ à từ từ cứ bình tĩnh xem cứ bình tĩnh rồi thế nãy gãy cam môi là ông sai rồi anh xin lỗi ông mà đụng cái chị cam môi tôi bắn ông á tiên ông ghê ghê ai biết không ai biết không thật ra là sim không yêu cay chị yêu mùi đó nên là mới vậy đó ôi cây à thôi giờ sim bắn ghê quá giờ mình à. hết đủ trình bắn cái thêm rồi Ồ dễ hả? Trời ơi, chắc chưa, chắc chưa. Tôi chỉ bắn xương xương thôi cay ơi. À, Là nãy giờ chưa bắn Đúng thật à, nãy là đang bắn xương xương thôi à. nãy vừa bấm cấp lóc kìa, à. thông cảm. À, đâu, nó chạy đâu rồi ba? Đâu rồi? Đâu rồi? Xin ba rồi. Đâu, à, thấy bông keo của cay rồi nha. Thôi về tôi sẽ người chơi hệ gọi là không skin bông keo các bạn ạ. Đấy, cho dễ nha. Các bạn không? Đâu rồi, đâu rồi? À, sau kia, sau kia, sau kia ngầu quá cái ơi đặt bông cho ngầu quá cái ơi ôi ôi hay rồi em là em phản lớn không kịp thôi Ôi con không biết đó là chiến lược của tôi với Camu là hả? Chia <laughs> nhau ra mà bắn, biết chưa? Ừ. Được, Trời được, ơi. được, được, từ Mới có hai trận thôi Sim ơi, Sim làm gì mà Sim vui đấy mình phải vui chứ, trời ơi Giết được cài xin vui à Mới có hai trận thôi mà vui giờ Vui già vui phải, cửa giờ Phải vui, phải vui chứ Phải vui à, nhà sao? vui cửa cai chơi skin này là cai mới chơi, chơi nó phải đỉnh không Ok, skin màu đỏ Màu đỏ là phải gọi là cai phải thắng chứ Tại sao cai lại có thể yếu đuối như vậy nhờ Ôi, cai mà như vậy Giữ thôi, giữ thôi em ơi, giữ thôi em ơi à, Xếp ơi, xếp đâu rồi, xếp ơi Xếp cơ ờ, dạ bạn ai cơ Ôi. Dạ kinh nhờ em nghe cay à. lắm Các định làm gì vậy hả cay em em bổ lắm luôn đó Trời ơi, đừng buồn nữa cay, có xin bên này này, đừng có buồn nữa Đó, xin, rồi. xin bảo là thương nè Thương, thương nè, thương nè, thôi, vẫn còn cơ hội, làm gì mà can nhờ nói chung là thương cay ờ vậy đi ok ờ, ok nha không? ok bạn nha Rồi. được ok ok bạn là nhất luôn đúng không nhất bạn <laughs> luôn rồi ok ok rồi Ủa trận này bảy trận mà các bạn ơi nhưng mà không sao, không sao, không sao. Nhưng mà cai bên này, cai bên này, cai sim, sim bên này, sim anh nhầm. Cai bên này là sim chứ nhầm. <laughs> Mùi lú luôn. Đi bán, đi bán, đi bán, đi bán, đi bán. Ui! lầm sai lầm sai lầm sai lầm không sao không sao lầm không sao đi cùng nhau đi cùng nhau ta gọi cái gì là à, xem ơi đâu rồi đi cùng nhau mà xem xin lỗi ủa trời Lỗi, cái gì vậy xem xem là Tại đi cùng nhau mà sao xem lại tác chạy xem Ờ, cái mũi nói chung là mình phải nhại cho cay xíu chứ À, à? <laughs> thế à, thế à thì mắc vậy sao cay cay cay cay cay làm vậy mình thắng sớm quá không được mình mới gọi là nhả nhả xíu à kinh nhờ kinh nhờ kinh quá nhờ xíu cho gọi là nuôi cho nó béo rồi ông đấy <laughs> nuôi béo béo xíu rồi mình bắn cho nó vui đây thôi xiêm thì kinh rồi rồi ờ, sim mà sim mà trời cay quá khen đó khen rồi ai bây giờ lần này chơi trứng trứng. Ai đâu, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, có bông keo, cỏ bông keo. Rồi rồi. Ui rồi hai người bạn cùng lúc đó cay. Thôi em em sẽ đợi chiến thật, em sẽ chơi uh, Simi trước. Ồ, ờ, vậy, đó À? Không bạn muốn vượt qua bom lớp bom keo dày như lớp phấn của mình không hả? <laughs> dày như lớp phấn gì? <laughs> Gì vậy không sao, không sao Ca vui mình phải nói những cái thứ mà ca cái đó phải gọi là chấm hỏi chấm than chứ Trời quên nhưng mà giờ sim sim với ca vui giống nhau á Sao ca phân biệt được nhỉ cả ờ đấy ui thế này mà cái đâu còn không phân biệt được tụi mình nữa sao Có thể gọi Đúng là rồi bắn Cảm được gọi là để nhận tiền nhận được simi qua gọi là qua bao nhiêu năm tháng ừ, đúng rồi cái rồi nhở sim rồi cái đâu không đâu sim đâu cái đâu cái đâu đâu ta đâu ta đâu ta đâu ta sim đâu Ê, đây là trứng trứng lực, trứng lực có công ơi, cẩn thận. Nhưng làm gì? Ca đây, ca đây đứng ở trên nè. Trên đâu? Ờ, à, thấy đâu, tôi thấy đâu. Thấy đâu? Đâu ta nó lừa mình à sim. Sao ta cứ âm thầm em lo lắng lắm chị. Ủa? Đâu rồi ta? Hmm. Đâu nhờ? Đâu nhờ mưa có thấy đâu, đâu nhờ? Hmm. Đâu ta? Hmm. Em không thấy đâu hết trơn á. Rồi ừ. cai cai chơi truyền truyền thật núp rồi. <laughs> chuyện thật núp rồi. <laughs> Chúng ta mới, chúng ta mới, chúng ta mới. Đây em lên với chị nè. Ủa sao lên không được? Dạ em lên sao lên lên gì kỳ vậy? Ôi, lên em. Đó. Đây đây đây gì vậy ờ, bạn gì bạn bọn mình à, à. có khuyên là bạn à kinh à khuyên là bạn ơi kinh kinh ôi đây đây đây em để đây em Đâu rồi, cai bên kia Ok, ok, ok, ok ừ, Khó Bao nhiêu các bạn Giờ sao, bạn núp, bạn núp đi, bạn núp đi Ê, tính ra, cai đâu chỉ còn đường không, phải chạy bơ Phải chạy bơ, không chết, không chạy không được các Sim Cần... Ê, bị căng à, à. Ui dồi ôi, Sim bắn cai đằng sau rồi em bắn đúng một viên luôn cả mui <laughs> em là cả mui làm tất còn lại là sim ăn cuối ok à, không biết sao lúc này em bị kẹt nút đúng nút luôn xong rồi em em hết cả nút em bấm một cái bụp thôi á trời ơi chị em mình chỉ cần thế là thắng rồi thế là em mình chỉ cần một viên thôi các bạn một viên thôi không cần viên thứ hai ừ, thôi à, à, được à này cái này trời khó quan sát với anh em ơi đây là tôi không có quan sát được hai người anh em hiểu không nhờ thôi không sao làm sao có thể quan sát được giờ tụi tôi bắn hay như thế này mà ông cũng vậy là thằng ừ, tôi hả ừ, à. rồi ôi các buổi cái cao đợt đầu thứ hai còn chơi núp núp ba ui simi đặt bom cao hay dưới vậy đây đây đây ngon quá sim ơi em đã học được chân gọi là đặt bom cao của sim cảm chị ê đây đây cảm ơn cảm ơn cảm ơn từ cho mày máu bắt là máu máu máu cho <laughs> <laughs> cái đó rồi máu ok ơ à, xem ơi đi nhầm trời gì ơi gì đây cái gì đây trời cái gì đây kỳ đấy hình như cây xài súng khác không ạ nhả nhả nhả nhả nhả ừ, xíu nhả nhã nhã à, <laughs> nhã à ừ nhã à, chứ ở đây có khẩu gọi là mà mấy bốn mươi này thôi mình mua cái này nè à? ờ cho nó khác xíu các bạn ơi ừ, kinh ờ. nhở ủa hết cài trời chúng ta cái cục đổi súng à à ờ có chứ đâu trời ơi học hỏi xíu bạn làm gì căng vậy trời ơi học hỏi <laughs> rồi ok thấy ai rồi đó nha thấy ai rồi đó nha ồ ờ, la la la la thì khai chạy vòng quá Cam ơi Ứng thật Cam ơi Ứng Đâu thằng em trời Đâu Ui. nhỉ Đâu nha Cam ơi mình tỉnh được Ui rồi đi Quá vui ơi Kinh nhờ Cô thêm phát nữa là coi như mình thắng rồi Cam ơi ạ à. Ừ không còn gì nhiều nữa Thôi trận này mình uh, xử lý nhanh Cam ơi nha Xử lý okay. nhanh nha Xử lý, xử lý nhanh. nhanh thôi em ơi à, thế cho nhanh rồi nãy chưa ngồi câu thời gian mệt lắm à. Xin lỗi đấy chỉ ngồi câu thời gian thôi ok rồi ủa, ủa nghe mà nghe mà tới cay nghe nó cay cay cái lòng ngực ai muốn cân hai hả xin lỗi xin lỗi hai chị đại này hơi bị bạt đây nha chúng ờ, ta chưa đủ á à, <laughs> moshi moshi đâu rồi ta hmm. Cái đâu nhở? Cái hay cho... Ui, cái dữ kìa, các ơn Thôi, thử thắng xong đây được Cam ơi Chị Cái ơi, còn bao nhiêu máu em ơi Cái, thử thắng xong lên thôi Thử thắng xong lên Ui ơi <laughs> Buồn quá em ơi con vẫn pro vẫn thắng được tận hai bán cơ mà à, thôi nói chung là thôi không sao ngày hôm nay là mình đã chơi cái skin này là mình ờ, được như thế là cũng đây rồi đấy nói chung là mình rất là thích cái skin này bởi vì skin này nó có một cái màu đỏ khá là trẻ trung anh em à nhưng mà nói chung là vẫn thua nhưng thôi không sao miễn sao chúng ta là thắng được hai trận là vui rồi <laughs> ok mọi người ơi và mình vừa mới solo với lại simi và camui rồi và thực sự tôi cũng hơi trầm cảm về ván đấu lần này nhưng mà thôi không sao dù sao thì ngày hôm nay mình đã được trải nghiệm cái skin từ